với thiết kế là một trệt, à, một lửng và ba lầu nha. Nhà thiết kế theo phong cách hình vuông và hiện đại nha quý vị, khá là đẹp. Và nhà xây mới sổ hồng riêng và giấy tờ đã hoàn công đầy đủ gia đình mình rồi, mua bán công chứng ngay trong ngày nha quý vị. Thì à, căn nhà này đang được gia chủ bán với cái giá chỉ có 7 tỷ thôi nha quý vị và còn thương lượng nha. Một căn nhà với phòng à, phân khúc à, dưới 7 tỷ và trên 7 tỷ một xíu thì căn nhà này phải nói là rất đẹp và tuyệt vời. Nhà xây mới và xây dựng với thiết kế là một trệt, một lửng và lên đến 3 tầng lầu. Và nhà mình thì ờ, xây dựng với thiết kế là lửng là lửng um, ngược nha quý vị. Và đây là con đường này, một con đường rộng lên đến khoảng um, à, 6 đến 7 mét nha quý vị. Con đường hẻm xe hơi xe tải ra vào căn nhà mình rất là dễ dàng và thuận tiện nha quý vị. Và ngay đối diện với lại khu vực à, chung cư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 Và căn nhà chúng ta thì nằm trong một khu giải ờ, khu phân lô xây dựng rất là đẹp và tuyệt vời nha. Và với một cái diện tích là ngang năm và độ sâu là 11 m và với xây dựng full nội thất nha quý vị. Căn nhà mình là căn cuối cho nên là rất đẹp và cuối của căn nhà thì ờ, chúng ta sử dụng luôn cái phần ờ, sân cuối của căn nhà này. Đấy cái con đường ở cuối nha quý vị. Rất là rộng và thoải mái nha. Một mẫu nhà phải nói là rất đẹp và tuyệt vời và với một cái diện tích là ngang năm và độ sâu là 11 m và xây dựng full đất nha quý vị.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 Và bên ngoài thì à, sẽ được gia chủ thiết kế với gồm hai lớp cửa nha. Một lớp cửa sắt bên ngoài bốn cánh và bên trong thì à, chúng ta sẽ có một lớp cửa nhôm xin pha và kính cường lực 10 ly. Và đây là chúng ta sẽ có một cái khoảng à, khu vực gara um, auto cũng như là khu vực sân đậu xe máy này với một cái diện tích là ngang năm và sâu 11 m xây dựng phun đất rất là đẹp. Và nhà mới full nội thất đầy đủ hết rồi Và căn nhà này thì đang được gia chủ bán với cái giá Chỉ có giá là 6 tỷ 990 à, triệu đồng thôi Gần 7 tỷ nha quý vị Đấy, Và giá này thì còn gặp trực tiếp chính chủ để thương lượng nha một mẫu nhà phải nói là khá đẹp và tuyệt vời cho những à, khách hàng nào à, mua để ở hoặc là mua để cho thuê thì phải nói là rất đẹp rồi với thiết kế phải nói là khá là sang trọng đây bên trên đây thì chúng ta sẽ có cái không gian phòng khách cũng như là bên dưới thì chúng ta sẽ có phòng vệ sinh và khu vực uh, gara ô tô và khu vực để xe máy nha quý vị căn nhà thì ờ, được xây dựng ờ, thiết kế lửng là lửng ngược nha Đấy, và khu vực uh, bên uh, dưới tầng trệt thì uh, sẽ được gia chủ tặng cho gia đình chúng ta này với những các cái uh, tivi những bộ sofa và có những các cái kệ để nha quý vị khá đẹp và tông những những các cái màu sắc phải nói là quá tuyệt vời và nhà xây mới mua bán công chứng ngay gọn ngay trong ngày có sổ hồng riêng đầy đủ gia đình mình rồi Đấy, với uh, trên thì uh, sẽ được gia chủ thiết kế với những uh, trần thạch cao và có hệ thống đèn trùm, đèn led và đèn chiếu sáng cho căn nhà mình nhé quý vị. Với hướng nhà là hướng đông nam, phù hợp cho những ai thuộc mệnh theo phong thủy là đông tứ trạch nha. Và đây là toàn bộ những cái không cảnh cũng như là không gian ở bên dưới tầng trệt của căn nhà mình. Di chuyển lên khu vực bên trên tầng lửng thì chúng ta sẽ có phòng bếp. Khu vực cầu thang thì sẽ được gia chủ thiết kế với mặt đá hoa cương, tay vịn một cửa cam xe và lan can thì được làm bằng sắt nha quý vị. Đây và bên trên đây thì à, chúng ta sẽ có cái um, khu vực uh, tầng lửng thì uh, được gia chủ thiết kế với một không gian phòng bếp trên cho nên là khá rộng và thoải mái nha quý vị. Nhà này thì uh, đang được gia chủ bán với cái giá chỉ trong phân khúc uh, ờ, 7 tỷ thôi nha. Đấy và giá mềm rồi. Đấy, nhà xây mới và sổ hồng riêng và khu ở trong đây thì là căn này này là rẻ nhất rồi nha. Ở bên trong thì cũng như là đang kêu giá bán là 8 tỷ 2 mà căn nhà này thì chỉ phân khúc là có 7 ờ, tỷ trên dưới 7 tỷ thôi thì căn này phải nói là xây mới và rẻ nha quý vị với diện tích ngang năm sâu 11m và chỉ có 7 tỷ và giá còn thương lượng nha ở trên không gian khu vực phòng bếp của căn nhà mình thì à, sẽ được gia chủ tặng một bộ à, bàn ghế ăn gồm 6 ghế và có à, tủ lạnh cũng như là có tủ bếp này tủ âm tường với tủ thì được gia chủ làm những cái chất liệu gỗ ăn cường như quý vị rất là đẹp và bên trên thì à, chúng ta sẽ có hệ thống là đèn trùm, đèn led và đèn chiếu sáng cũng là kết hợp với trần thạch cao. Di chuyển đến khu vực bên trên thì à, chúng ta sẽ tham quan đến cái um, uh, khu vực phòng ngủ đầu tiên căn nhà mình. Nhà mình thì có 4 phòng ngủ và uh, à, 5 nhà vệ sinh. 4 phòng ngủ, 5 nhà vệ sinh nha quý vị. Với tặng full nội thất đầy đủ hết cho căn nhà mình rồi. Trên đây thì chúng ta sẽ có giường này và có khu vực ban công đằng trước và có tủ điều hòa chăn ga gối đệm và bàn trang điểm kệ để tivi đầy đủ hết nha quý anh chị. Một mẫu nhà phải nói là khá đẹp mà tuyệt vời, xây dựng trên nền đất ngang 5 sâu 11 m và với full nội thất nha. Đấy, chỉ hơn 6 à, tỷ đồng một xíu thôi. Và nó là giá rẻ rồi. Thì anh chị khách hàng à, cô chú đang à, đi tìm kiếm và mua cho mình một căn nhà với trong phân khúc uh, uh, trên dưới 7 tỷ đồng và uh, sở hữu ngay căn nhà này với um, vị trí quá là tuyệt đẹp ở đây thì ở căn nhà chúng ta có thể là vừa mua ở và mua để bên phòng làm công ty Kinh doanh về buôn bán hàng online mỹ phẩm cũng uh, mua để cho thuê thì ờ, rất là thuận tiện nha Và di chuyển lên khu vực bên trên chúng ta sẽ tham quan đến phòng ngủ số 3 và số 4 nha quý vị Nhà thì ờ, xây dựng một trệt một lửng và lên đến uh, 3 tầng lầu Với uh, phòng thờ sân thượng trước sau đầy đủ hết nha quý anh chị Đấy, và di chuyển ra khu vực uh, không gian phòng ngủ đường trước này Chúng ta sẽ tham quan đến phòng ngủ số 3 nha quý vị và được gia chủ là tặng à, giường, tủ và kết hợp với điều hòa kèm theo là những kệ để tivi và bàn trang điểm nha quý vị. Nhà mới thì lúc nào cũng à, được gia chủ tặng full nội thất đầy đủ hết rồi. Và với trong phân khúc uh, trên dưới 7 tỷ thì uh, căn nhà này là một trong những siêu phẩm đẹp và giá rẻ nha quý vị, nằm trên khu vực địa bàn của quận Gò Vấp và ngay sát bến ở khu vực công viên làng hoa chợ Đông Tây và gần với lại khu vực uh, siêu thị Bách Hóa Xanh, khu uh, vui chơi và trường học đầy đủ hết nha. Đấy, với phòng đây là phòng ngủ số 4 đường sau của căn nhà. Đấy, với à, lên đến 4 à, phòng ngủ và 5 nhà vệ sinh, có phòng thờ giặt và sân thượng trước sau nha. 4 phòng ngủ và 5 nhà vệ sinh nha quý vị. Đấy, nhà thì à, full nội thất đầy đủ hết nha. Mới, đẹp, mua chỉ việc là sách Bali về ở thôi. Đấy, và di chuyển lên khu vực bên trên thì chúng ta sẽ tham quan đến cái um, uh, phòng thờ và sân thượng trước sau nha quý vị. Đây, với một mẫu nhà phải nói là quá đẹp và tuyệt vời tặng full nội thất đầy đủ hết cho căn nhà mình và bên trên đây thì à, chúng ta sẽ có phòng thờ phòng giặt và sân thượng trước sau này anh chị đấy sân thượng trước sau thượng trước sau hết nha khá là rộng luôn rồi đấy, quý vị khách hàng chúng ta xem cảm thấy quan tâm đến căn nhà này thì à, liên hệ về bên kênh nhà đất bên em để đi xem nha quý vị đấy, với à, một cặp nhà phố xây dựng mới và đẹp nằm trong khu phân lô khu xây dựng đồng bộ rất là tuyệt vời nha quý vị